80 hai nháy và 08 hai nháy thì quá là tuyệt vời phải không ạ đó cái hôm chủ nhật mình chia sẻ cho anh em đây thì hôm đầu tiên thì chúng ta ăn được con 80 hai nháy đề về 94 hôm qua của chúng ta thứ hai thì chúng ta lại ăn tiếp con 08 hai nháy đề về 98 thì ba ngày đề nó về cái đầu 9 liền thì ờ, nó vẫn chưa ra được cái đầu hai thì chúng ta chỉ ăn được về phần lô khung thôi anh em nhé về phần lô khung thế anh em nào mà ăn được cái cặp lô cung thì tiếc gì một like và đăng ký kênh để ủng hộ mình đúng không ạ thì cũng quá là rực rỡ rồi lô cung của chúng ta thì mấy cái video gần đây chúng ta ăn toàn hai nháy ba nháy thôi đề thì vừa rồi thì chúng ta ăn được con đề 90 và con đề đầu 9 thì cũng chúc mừng anh em ở trên kênh của chúng ta anh em nhé thì mình cũng cảm ơn 484 người đã like video cho mình và 4.800 người đã xem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 mình sẽ đi chỉ cho em về cái đường cầu lô khung trước anh em nhé lô khung của chúng ta ngày thứ hai này thứ hai hàng tuần anh em lấy ở cái giải ba này cho mình con số thứ ba bộ số thứ ba và bộ số thứ sáu ở giải ba này hai con này chúng ta ghép theo cái đường mũi tên này cho mình chúng ta có lô khung 3 ngày từ thứ ba này từ ba, từ tư, thứ năm, cặp 7557 chơi thứ hai thứ ba thứ tư anh em nhé thì mình sẽ đi test cho anh em này ngày đầu tiên thì chúng ta đã ăn được con 75 75 của chúng ta về giải 6 thì chúng ta ăn luôn ngày đầu tiên tiếp tục kiên xong thì chúng ta lại đợi đến thứ hai hàng tuần thứ hai ngày 29 tháng 8 thì chúng ta có cặp lô cung 949 này để chúng ta nuôi thứ ba thứ tư thứ năm ngày đầu tiên thì chúng ta cũng ăn được con 94 này anh em nhé ăn được con 94 94 của chúng ta về giải tư này tiếp tục phiên xong thì lại đợi đến thứ hai hàng tuần cho mình thứ bảy này thứ hai ngày mùng 5 tháng 9 năm 2022 thì chúng ta có cặp lô khung 88 và 33 nuôi khung thứ ba thứ tư thứ năm ngày đầu tiên thì chúng ta ăn được con lô khung 33 này 33 tiếp tục khi xong thì chúng ta lại đợi đến thứ hai hàng tuần cho mình thì đa phần những cái đường cầu này mình test thì nó ăn ngày đầu tiên luôn anh em nhé thứ bảy này chủ nhật thứ hai ngày 12 tháng 9 thì chúng ta có cặp lô cung 151 để chúng ta lui thứ ba thứ tư thứ năm ngày đầu tiên thì chúng ta không ăn sang ngày thứ hai thì chúng ta ăn được con 51 này anh em nhé 51 của chúng ta về giải 6 đó thì mình test một tháng gần nhất của chúng ta thì có độc cái ngày tuần cuối này thì nó ăn ngày thứ hai thôi thì anh em cũng có thể là mạnh dạn vào tiền cho mình cái lô khung cái tuần này anh em nhé thì cái tuần này thứ hai của chúng ta ngày 19 tháng 9 thì chúng ta có cặp lô khung là cặp 0990 0990 để chúng ta lui thứ ba thứ tư thứ năm anh em nào mà theo dõi cái kênh của mình về đường cầu lô khung của chúng ta thì quá là rực rỡ rồi mấy video gần đây thì chúng ta toàn ăn hai ba nháy thôi nên là anh em vào tiền được cho mình anh em nhé đây là cái đường cầu lô khung của ngày thứ hai về một cái bộ đề của chúng ta có 8 số ngày chủ nhật thì anh em để ý luôn đây cho mình đường cầu đề của chúng ta thì lấy ngày chủ nhật anh em nhé chủ nhật ngày 21 tháng 8 này ở giải đặc biệt chúng ta lấy con 1 này ghép xuống giải 6 cho mình đài lôi tuần chủ nhật bộ đề 01 này bộ đề 01 của chúng ta thì có 010 060 515 và 565 Đường cầu này của chúng ta thì ờ, anh em lấy bóng của con 5 và bóng của con 1 thì chúng ta ghép vào thì chúng ta có bộ đẻ 01 anh em nhé. Để chúng ta lui tuần này, chủ nhật ngày 21 tháng 8 thì mình sẽ đi test cho anh em. Ngày đầu không ăn này. Ngày thứ hai. Ngày thứ ba. Ngày thứ tư. Sang ngày thứ năm đề về 51 thì chúng ta đã ăn được con đề 51 này trong bộ đề 01 này anh em nhé tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta đợi chủ nhật hàng tuần 17 này chủ nhật ngày 28 tháng 8 này thì chúng ta có bộ đề là bộ đề 01 tiếp anh em nhé 01 tiếp 6 bóng 1 và 0 bóng 5 để chúng ta lui tuần thì mình sẽ đi test cho anh em này ngày đầu tiên đề về 65 thì chúng ta đã ăn được con đề 65 này trong bộ đề 01 tiếp tục khi ăn xong thì lại đợi chủ nhật hàng tuần 5 năm này 67 dạy 53 Chủ nhật ngày mùng 4 tháng 9 của chúng ta thì có bộ đề 14. Bộ đề 14 của chúng ta thì có 141, 191, 646 và 696 để chúng ta lui tuần. Chủ nhật ngày mùng 4 tháng 9. Ngày đầu không ăn này. Ngày thứ hai ngày thứ ba đề về 69 thì chúng ta đã ăn được con đề 69 này trong cái dàn 8 số tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến chủ nhật hàng tuần thứ bảy Chủ nhật ngày 11 tháng 9 này thì chúng ta có bộ đề là bộ đề 04. Bộ đề 04 này. Bộ đề 04 của chúng ta thì có 040, 090, 545 và 595. Để chúng ta lùi tuần Chủ nhật ngày 11 tháng 9 Ngày đầu không ăn này ngày thứ hai sang ngày thứ ba ngày thứ tư đề về 54 thì chúng ta ăn được con đề 54 đó tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến chủ nhật hàng tuần thì cái đường cầu chủ nhật này của chúng ta thì mình cũng uh, test qua cho anh em rồi ở cái video trước thì anh em cũng có thể lùi xuống chúng ta tham khảo lại anh em nhé thứ bảy đề về 90 thì chúng ta ăn được con 90 này thì cái tuần này của chúng ta chủ nhật ngày 18 tháng 9 này thì chúng ta có bộ đề là bộ đề 13 anh em nhé bộ đề 13 bộ đề 13 của chúng ta thì có 131 này 181 này 636 này và 686 anh em kết hợp cả cái đầu một cho mình anh em nhé đầu một đó anh em nào trùng cầu kê cầu chúng ta vào tiền không thì thôi đây là cái đường cầu lô khung của mình à, đề lui tuần chúng ta à, anh em có thể test cho mình nó ăn thường thường là ăn vào ngày thứ ba thứ tư đấy nên là anh em cân đối vào tiền làm sao cho nó hợp lý là được anh em nhé kết hợp luôn cả cái đầu một này cho mình thì à, ngày đầu tiên thì nó vẫn chưa ra anh em ạ thứ hai thì nó vẫn chưa ra thì anh em à, cố gắng nuôi đến à, chủ nhật tuần này cho mình anh em nhé đây là cái đường cầu đề lui tuần tí ở cái bảng chốt thì mình sẽ viết rõ hơn Thì trên đây là những con số mình chia sẻ cho anh em chơi và tham khảo trong buổi chiều ngày hôm nay và lui tuần anh em nhé. Anh em nào không trùng cầu trùng kèo thì anh em chỉ dừng lại ở mức độ tham khảo thôi. Tất cả những con số thì mình chia sẻ cho anh em thì đều là có cầu kèo, không có gì là chắc chắn 100% hội đồng số số nó có cho ra hay không thì đó do là hội đồng số số anh em nhé tất cả những con số chỉ là dự đoán thôi anh em không trùng cầu trùng kèo thì thôi chúng ta tham khảo đợi khi nào mình trùng thì mình lại vào còn riêng về phần lô này thì mình sẽ đảm bảo cho anh em là cái tỷ lệ ăn nó đến 90% luôn về phần lô khung này cho mình khung trong vòng 3 hôm đề thì anh em thêm cho mình cái đầu một này và cái dàn đề 8 số này của mình bộ đề 13 anh em nhé đó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 ở trên kênh này của mình thì mình chia sẻ cho anh em thì cái tỷ lệ về cái đường cầu lô khung thì không thể chia trách được đề thì vừa rồi thì ờ, chúng ta cũng mới ăn được cái đầu chín đầu chín của chúng ta lộ ba hôm liền phải không ạ nó nên là anh em cân đối làm sao vào tiền nó hợp lý để mình đỡ mất nhiều tiền là được anh em nhé